đánh duyên không cần cơn gió đầu con tim nhìn bóng anh xưa kia nay đâu mà thấy căn phòng trong phòng chìm đắm trong nơi đắng men say cô hồn ta lắm lối